bếp có hiệu là Rinnai KSR600 đây là nội thất bên trong của bếp đây thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp đây là ngoại thất của bếp đây đây là bếp nướng nè có bị bằng inox ưu điểm của bếp ga Nhật á, so với bếp ga Việt Nam thứ nhất bếp được xứ xứ à, được à, xứ xứ từ Nhật sử dụng rất là bền thứ hai là có cảm biến phá ga tự động rất là an toàn đây là cảm biến phá ga tự động đây cái à, cảm biến cái đầu giống đồng mua hàng vậy nó bằng đồng khi mà gió thổi làm tắt lửa hay nước trào làm tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây thôi bếp sẽ tự động phá ga lại cho nên sử dụng rất là an toàn thứ ba bếp ga thứ ba là bếp ga nhật rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá khoảng ba trăm ba thì tôi sử dụng khoảng được hai tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng á, tôi chỉ tốn 150 000 tiền ga thôi rất là tiết kiệm thì tính năng đầu tiên á, tôi cũng sẽ thử là phá ra khi gió tắt lửa tôi sẽ mở à, hai bếp nấu và một bếp nướng đây và sẽ mở bếp nướng bếp nướng thì các bạn giữ tay từ 3 đến 5 giây do có bề mặt mâm lửa nó lớn nếu mà tay nhắn ta buông ra liền á bếp sẽ tắt ngọn lửa xanh đẹp thì giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa để dễ à để thực hiện à, tính năng gió thổi làm tắt lửa đây sẽ chỉnh nhỏ lửa lại sau 5 đến 7 giây á, cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại một số nơi bán khác á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã phá ga và kèm theo tính bếp đây bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng công tắc thì của tôi vẫn còn đang mở đây còn đây là cảm biến chạm đáy nồi khi mà cảm biến này cảm cảm biến này nó nhận được 250 độ á thì bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ga thì dưới đáy nồi á nó phải đạt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa thì à, tính năng thứ hai á tôi sẽ thử là phá ra khi nó cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt nè mô phỏng cho hai cái đáy nồi còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy à, dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến hai trăm rưỡi độ á thì cho dù các bạn thử cái buổi bếp nó cũng sẽ không khóa hoặc cái đáy nồi các bạn á bị à, vên lên á, không tiếp xúc được đầu que cảm biến thì cho dù các bạn nấu ở nhiệt độ cao thì bếp nó cũng sẽ không khóa còn về tất cả các dòng bếp ga nồi đi nhật á phần bếp nút ngắn nè về phần bếp nướng á do cái bề mặt mâm lửa nó lớn nên nhà sản xuất bên Nhật á, chỉ cho phép ta giảm ngọn lửa từ 10 xuống 8 thôi không như bếp nấu được bếp nấu ta có thể giảm nhỏ được còn bếp nướng thì chỉ à, giảm được à, từ 10 xuống 8 thôi đó là cái mặc định của nhà sản xuất bên Nhật à, <coughs> bếp ga nội địa Nhật á, đánh lửa bằng IC bằng hai cực pin đại cho nên khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam pin để dùng đánh lửa như pin con ngó con thỏ nè pin này sử dụng cho ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba là pin pin Maxell á ba loại pin này sử dụng cho ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này à, rất là kém nên các bạn hãy tránh ra còn để khắc phục để còn để khắc phục về pin á đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại nè bằng một cục nguồn 3V cục nguồn 3V sử dụng hai cái pin thì đầu giờ tôi đã gắn sẵn rồi đây giờ tôi sẽ lấy pin ra bếp sử dụng nguồn 3V hoạt động bình thường đi theo cặp nguồn 3V nó là cặp pin zin à, theo bếp về pin nhật theo bếp về nè pin này pin đã qua sử dụng nhưng mà còn rất là tốt để à, tặng kèm theo à, nguồn 3V ngừa cái trường hợp mà các bạn bị cúp điện để à, khi cúp điện các bạn lấy pin ra sử dụng cho bếp đây hai bếp nấu đã tự giảm tự động giảm nhỏ lửa nè cần ga vị trí lớn nhất nó đang có nhiệt độ cao đây, bếp bên trái là 243 độ bếp bên phải là 227 độ thì tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau còn nói với tất cả các dòng bếp ga nội địa nhật á đây hai bếp đã tự động tắt lửa và khóa ga đây sau chế độ là nước căng à, nồi thì đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa nhật cái loại van phù hợp với nó là loại van 50 lốt 345 mét và này nó cho cái lượng tức tiết lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng và này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á, thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi và này được sản, sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh thì đối với dòng bếp này nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo cắm hẹn giờ giúp chúng ta thực hiện được thời gian từ 1 đến 60 phút và có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn thì các bạn mượn vào cục nguồn 3 bon đây các bạn cắm vào ổ cắm hang giờ sau đó các bạn cắm vào ổ điện thì bây giờ tôi sẽ à, thử một phút cho ổ cắm hang giờ khi sử dụng ổ cắm hẹn giờ á các bạn phải để hộp pin trống đây tại vì bếp này chưa tắt nó báo nữa. khi mà các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ á các bạn phải lấy ờ, để hộp pin trống để sau khi hết thời gian trên nấu cắm hẹn giờ á bếp nó mới tự động tắt lửa và phát ra lại nếu mà à, các bạn quên lấy pin ga thì sau khi hết thời gian trên nấu cắm hẹn giờ bếp nó cũng sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn nguồn điện cung cấp của pin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 và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hữu biết vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với ông bà người thân mình xem đây sau khi hết thời gian một phút nè bếp đã tự động tắt lửa và khóa ga đây. công tắc thì vẫn còn đang mở đây thời gian cho nấu cắm hàng giờ đã hết thì à, bếp ga nhật á có lò nướng rất là tiện lợi nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra hai phân và khi nướng á các bạn nên cho ít nước vào mâm hứng để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi ta nướng nó không có bị khô và giúp ta dễ dàng vệ sinh mâm hứng hơn bếp thì có nắp che chữ lửa bằng inox nè nắp che chữ lửa bằng inox á mình xài không sợ mục sát nhưng lò lớp sắt những lò lớp sắt mình xài gian lâu nó sẽ bị một chân như thế này còn tác dụng của nắp che này á, giúp ngọn lửa xè ra hoạt động đúng tính năng của nó thì à, bếp ga Nhật á rất là tiết kiệm ga qua khảo sát khách hàng à, đã sử dụng bếp ga nội địa Nhật á à, trong vòng 2 năm cái tiền tiết kiệm ga nó có thể bằng à, cái số tiền mà các bạn mua bếp ban đầu nên rất là tiết kiệm thì bếp được bảo hành một tháng nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua dưới bếp á, thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chui vào cắn phá đứt dây điện đây là còn bên bếp bên trái nè có nút gian xào đồ khô các bạn giữ 3 giây đây thì cái đèn báo đỏ lên thì thông thường ở chế độ này cái đầu que cảm biến này nó sẽ tăng lên được 300 độ giúp ta gian xào thời gian nó sẽ lâu hơn thì vừa rồi tôi cũng đã hướng hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video sau